Hello, hello, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh túc của mình anh em nhé Và lại là mình đây, mình lại tiếp tục chơi trải nghiệm kiếm tiền trên game bài đổi thưởng uy tín nhất hiện nay, nhiều người chơi nhất hiện nay em ạ Ok và chia sẻ thêm với anh em nhé, là, nào anh em nào mà mới xem video trên kênh mình ấy mà chưa tải game của link của mình đúng không Thì mình cũng sẽ để hai link, một link là tải trên điện thoại Android, một link là tải, trên điện thoại iOS của iPhone của nhà anh em có thể là chơi trên web, trực tiếp trên ờ, máy tính PC hoặc là laptop của anh em nhé ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video này ở dưới phần nội dung uh, mô tả đấy của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần này nha. đó anh em tải cái nguồn link của mình chắc chắn một điều anh sẽ nhận những ưu đãi cũng như là cập nhật mới nhất từ mình rồi uh, hỗ trợ tốt nhất từ mình ha ok và những em nào mà xem video nhiều trên kênh của mình rồi thì tự hiểu mình đã chơi những cái bài như thế nào đúng không ạ và hôm nay mình tiếp tục chơi đây và mình chơi cái trò mà gần như là nhiều người chơi nhất ở trên tất cả các cái bàn luôn anh em nhá ok và hiện tại mình đang còn số vốn là 17m đúng không hôm nay sẽ cố gắng ăn cho anh em 1 đến 2m ok rồi vừa xong là về bên ờ, trái đúng không thì bây giờ mình sẽ đánh xe nào chờ chờ mình chút rồi mình sẽ đánh tiếp tục bên trái này 5 bit anh em nhá và chỉ ở thêm anh em ấy làm khi mà em chơi đúng không thì em cố gắng nhé là em biết phải quản lý vốn phân bổ vốn đấy nhá như hiện tại mình đang có 10 vốn là 17 m đó thì mình sẽ cố gắng là chia 10 số vốn của mình ra đó có thể đánh mỗi bán 5 lít hoặc là một m được đó và ngoài ra anh em nếu mà chưa có vốn đâu em có thể là tham khảo ừ, đây là tiền ở góc bên phải dưới cùng đây đấy ăn luôn cho anh em này đó 475 000 kìa Đấy, góc bên phải dưới cùng có mục nạp này Anh em phải thể nạp tiền qua, nạp tiền trực tiếp hay nạp tiền qua ngân hàng cũng như thẻ cao nhá Và có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ chúng ta nạp, cũng như ví điện tử này Đó, mình nạp chỉ là mươi nghìn Nhưng mình khuyên chân thành, khuyến kích tất cả anh em là nên nạp trên một triệu Vì sao? Anh em chỉ cần mỗi à, mỗi ngày ấy, lần đầu anh em nạp trên một triệu nhá Là em sẽ được thưởng các mức ưu đãi tương ứng với mức một triệu đấy Đó, rồi uh, ngoài ra ấy, là anh em chỉ cần nạp lần đầu mỗi ngày thôi là em sẽ được mức thưởng như thế nha lên nhớ cái mốc một triệu cho mình đó để em có thể là kiếm tiền nhanh hơn kiếm tiền nhiều hơn em nhá ok mình sẽ tiếp tục chơi này đặt luôn là bên ờ, bên trái này tiếp đi anh em ạ ok vì sao thì bây giờ mình thấy bên phải là về 72 bên 6 bên trái về 54 kiểu gì nó phải về cân cầu cho anh em ạ đó ok rồi cuộc chơi lại về gì anh em nhá đó lại ăn luôn cho anh em 475 nghìn này trừ đi phí 5 phần trăm anh em nhá 5 phần trăm của 500 nghìn là 25 nghìn đấy đó ờ, là mình ăn cho anh em là gần một một mờ rồi <laughs> họ mất hai ván mất tầm mấy phút một đến hai phút là đã ăn cho anh em là <laughs> gần ờ, một mờ rồi đấy kiếm một một kiếm một triệu hai triệu mỗi ngày cực kỳ đơn giản luôn anh em ok và ra chỉ thêm với anh em nhá là mình cũng sẽ để đường link nhóm telegram đấy, nhóm telegram đấy nhóm telegram thì ờ, ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần này nhá anh em tham gia vào nhóm telegram để giao lưu trao đổi những người chơi khác cũng như được mình kéo kéo hoàn toàn miễn phí luôn dù anh em có số nhỏ hay số vốn lớn anh em nếu mà có số vốn trên tầm một một m ấy em làm một m ấy thì kéo nó sẽ càng dễ hơn kéo nhanh hơn và kéo mình nhiều hơn anh em nhá đó nên có thể là tham khảo làm tiền ờ, trên 1 m trên một triệu chúng ta có thể kiếm tiền nhá Ok và mình có bất kỳ chương trình ưu đãi nào mình cũng sẽ thông báo cho nhóm tay Telegram nó nhá. Ok, như nhóm như ván vừa sau thì mình sẽ tạm thời chưa đánh đi. Đó, về gì đây? Nếu mình đánh có khi mình đánh bên trái em ạ. Đó, ok. Và ngoài, ra chỉ để chỉ thêm anh em thôi. Như ván vừa sau mình không đánh thôi. Thì game cũng không bắt chúng ta bán nào phải đánh em nhá. Đó bán nào em cảm giác mà chưa thắng ấy, khó thắng ấy, đấy 50 50 thôi thì em tạm dừng chơi giống như mình vừa xong. Còn ok, dụ ván này thì sao nào? Mình sẽ đánh bên uh, trái tiếp nhá. Vẫn là 5 lít vì hiện tại mình đang thắng mà còn nếu mà anh em chưa thắng ấy, em thua thì em sẽ gấp thép gấp đôi lên cho mình nha anh em nhá đó em cứ đánh chiến lược chiến thuật đó cho mình ok và ngoài ra nhá là bên uh, game bài này ấy, có chương trình đại lý đại lý tức là chương trình giới thiệu bè đấy thì em sẽ một đại lý cho mình quay trở lại màn hình chính và mục đại lý cho mình và lấy đường link giới thiệu và chia sẻ đường link đó lên uh, các nền tảng trên mạng xã hội như uh, YouTube này, TikTok, uh, Facebook, Twitter, uh, Pinterest vân vân. Cũng như là à, cũng như là chia sẻ lên các uh, group của nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram cũng như nhóm Discord. Đó, còn nhóm nào mà có cộng đồng chẳng em sẽ chia sẻ đường link đó và ok mình chờ đợi ván này về gì nhá sau đó lát nữa mình sẽ quay trở lại chia sẻ ok nhưng mà là mình chưa thắng đâu thì sao ván tiếp theo mình sẽ cấp thêm cấp đôi đề em ạ đó quay trở lại việc nhóm này thì em chia sẻ lên các cộng đồng đó khi người đăng ký tải cái nguồn link của anh em ấy họ làm tiền mà họ kiếm được tiền thì em cũng nhận được hồng nhá hồng lên tới là ba phần trăm luôn ok như ván này thì tiếp tục xem nào à, anh em qua sát này cầu luôn là 232 đúng không cái này thì mình sẽ đánh bên trái này tiếp nha ván vừa xong mình chưa thắng đâu thì mình sẽ gấp thêm gấp đôi lên đó cộng thêm phí là phần trăm nữa nên mình sẽ đánh 1m2 ngoài ra quay trở lại này là em sẽ nhận mức hồng lên tới 3 phần trăm bình thường ấy các game khác đúng không là em chơi nhận hoa hồng lên tới là tầm 10 15 phần trăm 15 phần trăm là cao nhất thôi em ạ mà game này ấy, lên tới 3 phần trăm tức là gấp đôi gấp 3 lần so với những game bình thường luôn mình chơi rất nhiều game rồi nên mình thừa hiểu rồi đó nên khi mà em có thể là chơi game này vừa được kiếm được tiền vừa giải trí lại có thể là mời bè chơi cùng cho vui nữa thì em có thể là ưu tiên game này em nhé ok cùng chờ đợi à, xem bản em về gì anh em ơi ok lại về bên bên phải đúng không thì mình và tiếp theo mình lại gấp thêm gấp đôi lên đó anh em cứ đánh chiến lược chiến thuật đó cho mình nhá cầu sẽ là hai ba ba đúng không hai ba ba ok mình sẽ tiếp tục bên này này vừa ván vừa xong là một m hai đúng không thì ván này mình sẽ là hai m hai m sáu cộng thêm phí nữa anh em ạ phí năm phần trăm nữa ok rồi ngoài ra anh em có thể là nhớ nhá đăng ký kênh youtube cũng như bật nút chuông thông báo nữa nhé để nhận những video mới nhất à, cũng như là sớm nhất cập nhật nhanh nhất từ phía kênh youtube của mình nhá đó ok và ngoài ra em có bất kỳ câu hỏi thắc mắc vấn đề nào ấy, thì em cứ bình luận dưới phần à, dưới phần comment bình luận nhá mình sẽ giải đáp tất cả luôn ok ván này về gì em ơi cùng chờ đợi xem là rồi trái là ăn luôn kìa ăn luôn cho anh em kìa lúc đầu số 4 là 17m luôn mình nhớ 17m ăn luôn cho anh em tầm đấy đã hơn 2m rồi rồi ngon chưa anh em ơi Đó Rồi Mình sẽ trên nốt thêm một vài bàn nữa em nhé Đó em cứ đánh chiến được Đó chiến thuật đó cho mình nhưng bán mà xong mình thắng luôn Thì mình sẽ quay trở lại mức ban đầu là bao nhiêu ạ Là 5 lít Ok bán này mình sẽ đánh bên phải này 5 lít thôi và nếu mà mình chưa bán này mình chưa thắng gì bán sau mình sẽ cấp thêm cặp đôi lên là một m 2 đó cộng thêm phí thôi đó anh em cứ đánh chiến được chiến thuật đó cho mình nhá kiểu gì tỷ lệ thắng của anh em sẽ cao hơn chứ lý dám đảm bảo là 100 trăm sẽ thắng luôn Chẳng ai có giá, chẳng ai có thể tự tin dám đảm bảo như thế được Ok còn những em nào mà đánh theo kiểu là xui đánh theo kiểu tất tay thì cũng có thể là nên đánh theo chiến lược chiến thuật này của của mình nhá anh em nhá. Ok, cùng chờ đợi xem về gì đấy. À về bên trái à? Thì sao? Ván tiếp theo mình sẽ đánh cấp thêm cấp đồ lên. Ok, mình sẽ đánh nốt thêm một vài ván nữa, một ván nữa anh em nhá. À. Ok, ván này thì mình sẽ cấp thêm cặp đôi lên là một 112 này đánh mặt cuối em ạ ok đó chứ như anh em thường đánh thức tay ấy thì kiểu hên xui mà khi em thắng thì em có thể ăn no đúng không còn nếu em chưa thắng thì sao thì em rất dễ bị ra ra đảo xa bờ vì mình <laughs> gặp những cái trường hợp đấy cực kỳ nhiều anh em ạ đó, nên mình rất thừa hiểu ok này nốt ván này anh em nhá ok rồi cùng chơi được cùng chơi được về gì anh em ơi 10 9 8 7 Cùng đến nào anh em ơi 6, 5, 4, 3, 2, 1,5 1 Rồi mở Cái gì nào cũng ba la bung la bung la Ờ về bên phải em ơi Bên phải thì mình vẫn dừng Dừng và Đấy ngày mai mình sẽ làm thêm một mờ nữa Mình lại chơi tiếp anh em ạ Đó, anh em nhớ cứ kỷ luật đó cho mình thì em hình dung ấy chơi cái gì phải có kỷ luật đó kỷ luật là sức mạnh rồi nhá mình nhắc lại nhá em nào chưa tải game còn link của mình thì nhớ tải game qua một trong hai đường link mình để dưới phần mô tả nhé tùy vào máy điện thoại của anh nhá. điện thoại android hay là ios đấy cũng như là trên máy tính thì em sẽ tải trên điện thoại cũng như là nếu em chơi trên máy tính chơi trên máy tính đấy còn laptop thì em sẽ tải qua đường link của ios nhá còn bây giờ thì à, hẹn lại em trong video tiếp theo tiếp theo của mình trên kênh nha bye bye xin chào